Happiness is here and now. I have dropped my worries. Nowhere to go, nothing to do. No longer in a hurry. Chào mừng mọi người đến với Du học chữa lành. Đây là một podcast mà mỗi tuần Hằng sẽ được trò chuyện với những người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài. Mong rằng những câu chuyện và các góc nhìn đa chiều sẽ giúp mọi người có thể hiểu thêm và tìm được sự đồng cảm về cuộc sống ở hải ngoại. Chào mừng em đã đến với Du học chữa lành. Rất là cảm ơn em hôm nay đã dành thời gian để mà nói chuyện với chị. Ờ, chắc là trước hết em có thể gửi một lời chào tới mọi người đang lắng nghe podcast cũng như là giới thiệu đôi chút về bản thân của mình được không? Dạ. Yeah. Um, Xin chào chị Hạnh, xin chào mọi người đang xem à, đang nghe các podcast như học chữa lành ngày hôm nay. Thì à, mình là Ngọc Trân, mọi người ở bên Úc thì chắc biết đến mình với cái tên Kenna Nguyễn nhiều hơn là cái tên Ngọc Trân. Ừ, thì hiện giờ mình à, đã ở Úc được gần 5 năm rồi. Mình qua đây du học và hiện giờ thì mình đang làm việc trong ngành giáo dục à, trong cái mảng là student engagement và marketing của tại trường đại học ở Sydney cũng là cái trường mà mình đã đã theo học hàng trước nha Ừ. À, cảm ơn chân Không biết chân đã qua Úc được bao nhiêu năm rồi nhỉ? À, em qua Úc từ hồi 2018 thì nói chung là tính tới năm sau thì cũng đã gần 5 năm. Em qua vào khoảng tháng 2. Yeah. Dạ. Lâu rồi đấy. À, cho chị hỏi một tí là uh, câu hỏi thường xuyên của chị là cái bữa ăn sáng của em trước khi mà sang úc ấy và sau khi sang úc thì nó đã thay đổi như thế nào à, nói chung em nghĩ là đối với những cái bạn mà từ Việt Nam qua một cái đất nước nào đó đặc biệt là cái nước phương Tây thì cái thói quen của các bạn thay đổi rất là nhiều và đặc biệt là thói quen sáng giống như ở Việt Nam mình à, đi ra đồ là cứ ví dụ như sáng mình ăn phở nè bánh mì nè hủ tiếu nói chung là mình ăn cái gì cũng được mà đối với lại cái dân nước ngoài thì cái những cái món đó thì người ta lại nghĩ là nó rất là nặng và thường là mình nên ăn vào buổi tối thì tốt hơn thì khi mà em qua đây á đúng nghĩa là em chỉ ăn cái dạng mà bánh mì bo thôi hoặc là bánh mì mà dạng như là chét uh, ờ, chét kem đó chét mứt á rồi uh, hoặc là mấy cái như là croissant thì ở trường em á thì lâu lâu mỗi tuần nó có tổ chức những cái buổi mà free breakfast cho sinh viên nên những cái buổi sáng miễn phí cho sinh viên thì thường là nó chỉ sót những cái món đó thôi nó xốp um, cho chuối nè rồi nó cho bánh mì uh, bánh mì bo bánh mì mứt nè thì thì nói chung là những cái đó đối với mình rất là mập mình cảm thấy nó rất là mập nhưng mà đối với lại bên này nó ăn vậy nó rất là nhẹ còn mình ăn như cái kiểu như một tô phở như mình thì đối với tụi nó cái đó mới là nặng đối với là mập thì đó là một cái cái mà thay đổi của em như là buổi sáng thì là em ăn những thứ như vậy <laughs> chứ ở Việt Nam hay ăn gì buổi sáng Ờ, thường thì, ờ, bánh mì nè, hoặc là hồi mà đi học á thì ăn bánh mì này còn không thì sáng ba mẹ chở đi ăn tô phở này kia. Đó, còn, ờ, sau này thì em em bớt ăn sáng rồi, <laughs> sau này em không ăn sáng nữa, tới trưa em ăn, chứ hả? trưa lại đừng đừng sợ mập, giữ form Nhưng mà từ hồi qua đây á thì, ờ, ờm khi mà vì vì mình học á mình học từ sớm mình học cũng nhiều á ừ. nên là em em ăn sáng uống cà phê kiểu như cà phê là không thể thiếu luôn hồi Việt Nam mà em không uống cà phê nha qua đây không thể nào thiếu một ly cà phê từ lúc đi học cho đến lúc nào không thể ừ. Ờ. yeah. Dạ. <laughs> để tỉnh táo trước khi mà <laughs> vào một cái guồng <laughs> căng thẳng kéo dài đúng không dạ yeah, đúng rồi ờ, ờ, chị tò mò một tí là không biết là vì sao em lựa chọn nước Úc và cái hành trình đến Úc của em như thế nào nhỉ À, nói chung mình là em thấy cái lý do mà em nghĩ là em có duyên với nước Úc, khá là có duyên với nước Úc. Khi mà em ờ, ở Việt Nam á thì em học à, cái trường à, em học đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh á thì nó có cái chương trình của trường đại học Western Sydney là cái trường đại học mà em em đã theo học thì em chọn cái à, chương trình đó là tại vì chương trình nó dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh thì hồi mà em chọn chương trình đó thì em vẫn chưa có cái dự định sẽ đi du học tại vì cái chương trình nó nó đi vào hoàn toàn tại Việt Nam nghĩa là em học xong em vẫn có cái bằng của Western Sydney nhưng mà em không phải đi qua Úc học thì nói chung là cái cái chuyện đi du học rất là tình cờ mà thật ra bản thân em từ trước tới giờ em đã rất là muốn đi du học rồi từ hồi mà giống như là mình còn nhỏ em cũng đã được ba mẹ cho đi đầu tư đi học tiếng Anh xong rồi mình coi Disney Channel mình coi cái cái Hannah Montana rồi cái kiểu vậy thì mình rất là thích rất là thích đi nước ngoài à, mình cũng rất là muốn à, kiểu như trải nghiệm cái môi trường nó như thế nào đương nhiên nó không có glamorous như là như là Hannah Montana hay là như là High School Musical gì mình chỉ có chỉ muốn cái trải nghiệm thôi à, nhưng mà em đang nghĩ hoài em đang nghĩ từ nhỏ cho đến lớn <laughs> rồi em nói thiệt thật sự nhưng mà ba mẹ em không có chịu với uh, một cái nữa em nghĩ là do em là con gái duy nhất trong nhà mà nhà em có ba người có hai anh lớn á nên là ba mẹ em cực kỳ protective em cực kỳ bảo vệ nên là không có nghĩa là em đi du học thì um, đến cái lúc á, mà em học ở trong trường là cỡ năm 2 á thì trường có tổ chức một cái dạng là một cái cuộc thi um, để mà tụi em uh, viết lên là những nói chung là cuộc thi tụi em phải viết một cái bài essay nói là tại sao tụi em muốn đi úc chẳng hạn thì uh, sau đó thì sẽ nếu mà thắng giải á, là sẽ được đi qua úc một tuần để mà trải nghiệm ở cái trường bên úc trường đại học của bên úc thì em mới uh, viết thì sau đó thì rất là rất là may là em đã được um, thắng cái giải đó và em nói và nói với ba mẹ em lúc đầu ba mẹ em còn không tin là em sẽ đi nữa kiểu kiểu tại vì đúng nghĩa là hoàn toàn là trường sẽ chu cấp hết từ vé máy bay cho đến chỗ ở trong nhà một tuần à, đó. Ok. Dạ. Yeah. Thì đến lúc mà ba em trở ra sân bay ba em còn hơi lo ngại không biết là không biết là có đi này cái không nữa. Thì uh, ra đó thì đương nhiên là sau đó thì em qua bên Úc trong nhà một tuần đó thì em thấy mọi thứ rất là rất là khác biệt với lại cái chương trình mà em học ở Việt Nam Vì là về cơ sở vật chất là về cái môi trường học mọi thứ nó cũng rất là khác và em cực kỳ thích em em cảm thấy mình mình rất là muốn qua úc mọi người rất là thân thiện nè các thầy cô cũng cũng rất là thân thiện nên là về đó em năng nỉ nhiều lắm em năng nỉ ba mẹ em thì uh, đương nhiên là em nghĩ là với cái phụ huynh ba mẹ em cũng giống như tất cả các phụ huynh khác ở việt nam thôi cũng lúc nào cũng với con mình đi à, có một cái gì đó là an toàn nếu con mình đi theo cái hướng mà mình đặt ra tại vì ừ. ba mẹ từng trải thì ba mẹ nghĩ là à, cái đó là cái hướng an toàn cho con mình nên là em thật sự lúc đó em phải làm nguyên cái bài thuyết trình và em phải làm luôn cả nguyên cả một cái giống như là kế hoạch tài chính cho ba mẹ em để mà em thuyết trình lên là à đây là những trường con là trường như thế này xếp hạng bao nhiêu rồi à, kế hoạch tài chính là khi vào tiền học phí sẽ là như thế nào như thế nào cơ sở vật chất nhà ở đi lại sẽ ra sao tiền như thế nào thì khi mà ba mẹ em nhìn vào thì ba mẹ em thấy được một cái con số nó khi mà cũng hình dung được cái con số số tiền mà trai đi học thì thấy cũng có khả năng ngoài ra ba mẹ em cũng thấy là chắc là thật sự có miếng lắm rồi không không thể nào mà cản nó được để mà nó làm mọi thứ ghê gớm đến như vậy tìm hiểu đến như vậy thì chắc là nó đúng lắm rồi sau rồi à, cũng nhờ cái cái chuyến đi đó mà à, ba mẹ em cảm thấy là thôi được rồi không thể nào mà mà mà có thể đấu tranh ừ. nó được nữa với lại em cảm thấy là em cũng cũng khẳng định được cái ba mẹ em là à, thật sự em rất muốn và em có thể làm được em miếng đến mức mà em rõ ràng có thể là làm ra được những được nghiên cứu rất là kỹ và để cho ba mẹ cảm thấy có sự an toàn là à, em cũng có một chút trưởng thành cũng có một cái chút là à ok tôi muốn ăn rồi nên nó làm mọi thứ như vậy nên là sau đó thì ba mẹ nghĩ đồng ý cho em đi à, năm em đi là bao nhiêu tuổi à, năm em đi cái lúc đó thì cũng đã là 21 22 rồi tại vì em học qua đêm học năm cuối thôi để lúc đó ừ. em cũng đã học xong năm năm hai năm tại vì ở úc đây việc mình mình học cái chương trình úc là mình học có 3 năm thôi chứ không có phải là 4 năm như những chi thì khó nên là mà tại vì em nghĩ qua đây em muốn ở úc á là nếu mà mình à, muốn ở lại sau khi mình học xong á thì mình phải học trên 2 năm thì lúc đó là em chỉ qua năm cuối thôi nên là em phải học thêm một cái khóa học nữa đó là em học à, ngành thạc sĩ quản trị kinh doanh thì ừ. để mà cộng lại hai cái khoảng thời gian luôn cái học cử nhân á thì em trên 2 năm để mà em có cái working for thì thì đó là nó là cái khoảng thời gian và đó là quá trình làm sao để em mới có thể uh, thuyết phục ba mẹ như là út gì đó ừ thế cái lúc qua được cái nơi rồi ấy thì cái cảm xúc ở trong em như thế nào khi mà đặt chân đến nước úc và khi được ở nước úc À, nói chung là trước khi em đi á thì em ờ, rất nói chung rất là hào hứng tại kiểu như ở ờ, à, cuối cùng của mình cũng đã được rồi cái ngày này nó cũng đã tới rồi cái ngày mà mình đã mong chờ từ rất lâu đã tới rồi nên là em đi với một cái tâm thế rất là rất là tích cực rất là mọi thứ rất là vui nhưng mà trời mình đâu có biết được đâu à, em bước đến nước úc thì thứ nhất là bữa đó là cái ngày mưa cái thứ hai đó là em bị lạc mất hành lý trời em bị lạc hết hành lý là giống như nó như là một cái cú dán xuống đầu em một cái ạch vậy đó tại vì trước cái đợt trước mình qua thì mọi thứ là suôn sẻ và mình cũng rất là hào hứng mình cũng vang là tự nhiên mới cái ngày đầu tiên mình bước qua mình bị lạc mất hành lý xong rồi em cũng không biết là hành lý của em nó có mất hay không tại vì cái airline nó cũng không có cho mình một cái câu trả lời rõ ràng nó chỉ cần đi về rồi nó sẽ kiếm rồi ở bên khi mà qua úc á, thì uh, um, trường đại học á, nó sẽ trả cho mình cái cái chuyến mà nó chở mình từ sân bay và tới cái túc xá của trường ờ, hoặc là tất cả những cái campus của trường nói chung là cái kiến nó sẽ được miễn phí mà nhất đó là vì em bị gặp cái vấn đề hành lý nên là em ra trễ thì các ông tài xế là ông đi mất rồi xong rồi em ấy không biết làm cách nào đi và xong rồi em mới láng em log in vô wifi ở trên sân bay rồi em nhắn với lại cái bên mà cái bên xe đó nói là bây giờ tao bị lạc hành lý nên tao về trễ thì bên đó nói chung là cũng rất là nice cũng rất là thông cảm nhưng là cũng đi tài xế ai ờ, quay lại chở em rồi chở em lên kia nói chung là lúc đó em thật sự lúc đó cũng hơi bắt đầu hơi ngấn nước rồi tại mình trời mình thật sự là mà em sẽ bị bỏ lại xong rồi còn bị nạt quá hành lý mà cái này là thật sự em chưa có nghĩ tới luôn á em chỉ nghĩ là à, chắc mọi thứ sẽ rất là vui vẻ nhưng mà em như là em mơ ứng nhưng mà um, sau đó thì thì em về rồi cái này cái ngày mà cái ngay cái ngày hôm đó em về thì uh, nói chung là cũng có một vài bạn người Việt cũng theo học cái trường của em qua thì em tối đó em có đi gặp các bạn thì uh, nói chung là cũng nhờ vậy mà em cũng quen biết được một số người á để mà sau đó họ họ cũng rất là tốt mọi người bên đó rất là thân thiện họ giúp à, em chuyển nhà này kia nhưng mà thật sự đó là một cái cú giáng đầu thiệt đối với em đến bây giờ em vẫn không thể nào quên tại vì um, khi mà em bị mất hành lý đó em rất là sốc và ừ, qua hôm, hôm sau em còn gọi điện về cho mẹ tự nhiên khóc lóc quá trời kiểu chết rồi à, bây giờ làm sao đây mất hành lý bây giờ phải tốn thêm tiền mua xong rồi đại vậy còn đi siêu thị xong rồi thấy mọi thứ gì giá nó cũng mắc hết đó thế ra tự nhiên cái lúc mà mình hồi trước thì mình đi á, là trường trả nên là xe là mình không có lo lắng gì hết còn bây giờ đợt này mình qua là tự lực của mình tự gia đình của mình hôm nay mình nhìn lại giống như một bó rau mà bên này hai đô rưỡi là quy ra là cỡ bốn năm chục ngàn gram gì đó xong rồi em cảm thấy chết rồi từ đây mình sẽ không bao giờ ăn rau nữa xong rồi em đúng ngày nào cũng về em khóc lóc với mẹ em em nói là trời mẹ lỡ không mất tiền rồi sao không đủ tiền rồi sao thì uh, mẹ em mới nói chung là mẹ cũng rất là động viên mẹ nói là không có gì hết có gì á thì thì mẹ sẽ sẽ lo cần cần thiếu gì thì mẹ sẽ lo ba mẹ sẽ lo thì cũng là nhờ cái sự động viên đó của của mẹ em mà em em cảm thấy bình tĩnh hơn mình cảm thấy là à, ok mình suy nghĩ tích cực hơn một tí thì nhờ như vậy và hôm sau thì trời em rất là mừng khi mà bên airline nó, nó báo với em là tôi kiếm được cái hành lý rồi và do lỗi của nó nên là nó sẽ gửi sẵn tới những cái chỗ em ở không có tốn phí thì sau đó em thấy không trở rồi mọi thứ cũng trở không đến nổi nữa <laughs> sau cơn mưa trời lại sáng đúng không dạ đúng rồi sau cơn mưa <laughs> ờ, trời ờ, lại ôi. sáng rất là ly kỳ nhá vừa mới sang đến nơi mà <laughs> là đã kiểu <gasps> ồ ạt những cái thứ cảm xúc mà mình chưa bao giờ gọi là xác định trước ấy ừ thế thế sau cái vụ đấy thì còn khoảng một tháng sau hay là một năm tiếp sau đấy nữa có cái chuyện gì mà em cảm thấy em vẫn nhớ mãi đến bây giờ không À, em nghĩ là nói chung là cái em nghĩ chắc là đối đối với nhiều người thì cái cú đó nó cũng không có lại gì đó nhưng mà em nghĩ là chắc là nhờ em có cái cú đó thì rất là may mắn sau nó thì mọi thứ nó đến với em nó rất là tự nhiên và nó rất cũng đến với em nó rất là đẹp thì em nghĩ là nó nó không em chưa có cái cú nào nhớ đời <laughs> nhiều cái cú đó đó thật sự và chỉ chắc là chỉ tới khi mà cái lúc mà covid xảy ra đó thì thì mới là cái lúc mà thật sự là nó hiếp em nhất uh, sau khi mà em uh, trong sau khoảng thời gian em đi du học rồi cái khoảng trong cái khoảng thời gian mà em đi du học thì mọi thứ nó cũng khá là suôn khỏe và khá là tốt ừ. Covid là năm uh, 2020 nhỉ? Đúng không? Dạ. Tầm khoảng đấy. Ồ, thế lúc đấy có cái biến cố gì <laughs> xảy ra? Thì uh, nói chung là em nghĩ là năm ngày 2020 thì nó là một cái năm thật sự không tốt với không không chỉ mình em mà rất là nhiều ừ. người. Ừm. Thì, ờ, trước cái năm mà 2020 trong khoảng thời gian đi du học á, thì em nói chung là trước khi mà em đi thì em cũng không có biết chuyện gì nó sẽ tới, hay là không có biết là cái cánh cửa nào nó sẽ mở ra cho mình. Nhưng mà em chỉ đi với một cái tâm thế là mình nên suy nghĩ tích cực và mình cũng nên có một cái, à, tư duy nói chung là phát triển cái growth mindset để mà bước qua đây và mình nên là úp mình với mọi thứ thì trong khoảng thời gian em học á thì em quen rất là nhiều bạn nè nghĩa là mới em mới qua được chắc là một tuần thôi là em đã có rất là nhiều bạn rồi à, em hồi đó cái thời đó là em rất là đam mê K-pop thật sự rất đam mê K-pop và trong cái um, trong cái trường em nó có một cái câu lạc bộ K-pop nên là suy là nhào vào là em nhào vào liền tham gia và chơi với các bạn thì nhờ đó mình gặp rất là nhiều bạn vừa là du học sinh vừa là sinh viên bạn tứ ngang rồi um, trong trường nhờ đó mà em quen biết được rất nhiều người trong trường nên là suy ra là em bắt đầu nhận được những cái công việc đầu tiên nhờ những cái mối quan hệ đó thì um, trong khoảng thời gian đi học em thật sự rất là bận nhưng mà em rất là thích em rất là vui em nghĩ là chắc là chị chị hàng cũng sẽ là một cái kiểu người giống như vậy là mình giống như là mình thích làm việc mà mình không có thích mà ngồi yên thì em giống như vậy trong khoảng thời gian đó em em làm rất là nhiều thứ um, em đợt đó là em nằm trong cái ban cố vấn của trường làm việc với lại hiệu trưởng ban giám hiệu để mà giúp đỡ các bạn du học sinh ví dụ như là em sẽ là đại diện cái voi cho các bạn và làm việc với lại bên trường để mà um, coi là các bạn có những cái khó khăn gì thì mình có thể cùng giúp đỡ À, ngoài ra thì sau đó nhờ cái cơ hội đó mà em à, được trường chọn làm International Student Ambassador. Nên là cái khoảng thời gian đó thật sự em có rất là nhiều thứ on the on my plate nhưng mà em cảm thấy là hạnh phúc. Nhưng mà khi mà Covid happen thì thật sự mọi thứ nó đóng lại hết. Nghĩa là em từ một cái đứa bận cái gì cũng quá trời làm đi sự kiện gì cũng đi activity gì cũng thấy mặt xong rồi covid xong là em nữa nghĩ là à, em không làm gì hết em không biết em nên làm cái gì chỉ có chuyện học thôi và xong rồi tự nhiên mình cảm thấy là à, cái bản thân của mình mà ngồi im không có được xong rồi dẫn đến là em bị hơi bị stress hơi bị depressed một chút xíu tại vì mình mình tự nhiên mình đã quen với cái chuyện đó rồi bây giờ mình thay đổi xong rồi à, trong cái khoảng thời gian covid đó là cái khoảng thời gian mà em coi như là còn một tỷ cuối nữa thôi thì thường vào cái tiệc cuối này là mình nên đi xin việc này kia rồi để mà mình mình để có việc sau khi mà mình tốt nghiệp thì dẫn đến là covid nên là cái chuyện mà thôi kiếm việc là thôi cực kỳ khó khăn luôn người ta còn bị sa thải nữa mà sao mà mình kiếm việc được nên là hồi trước á trước khi mà em trong lúc mà em học á em đã có một vài lời mời uh, làm việc sau khi mà em tốt nghiệp rồi như là lúc mà em làm cái ban cố vấn của trường thì em có làm việc rất là quen với lại thầy phó hiệu trưởng của trường thì lúc đó thầy đã có mở lời mời và trước khi covid thì em đang làm cho cũng đang làm cho một cái công ty về truyền thông khá là lớn ở nước Úc thì nói chung là cái khoảng thời gian đó mình cũng rất là cố gắng cũng rất là chăm chỉ nên là người ta cũng có có có cái ý muốn nhưng mà khi mà em kết thúc cái cái cái kỳ internship đó thì cái covid nó cũng diễn ra nên là dẫn tới là cái lời mời nó bị bỏ ngỏ nghĩa là người ta không có mời nữa rồi à, nên là tự nhiên với từ một cái đứa mà à mọi thứ đều đều đều đang suôn sẻ đều có những cái lời mời thì tự nhiên em không kiếm được việc nghĩa là em ráng xin em vẫn ráng xin nhưng mà người ta khi mà thấy cái visa của mình là visa du học sinh nè à, là người ta từ chối hoặc là giống như là em nộp nha 5 phút sau là liền lập tức người ta thấy cái visa là 5 phút sau nó automatic nó gửi à tụi tao không có nhận xong rồi ví dụ như nếu mình đi phỏng vấn mà thấy nghe là à, mình là du học sinh hay là mình là kiểu giống như là mình không con không phải là người úc á thì họ thường người ta sẽ từ chối thì em cũng em cũng hiểu được là tại vì trong cái cái hoàn cảnh đó trong cái đại dịch kiểu đó thì đương nhiên là người ta cũng cũng phải ưu tiên thứ nhất ưu tiên dân họ với lại mình á là mình là du học sinh với lại là mình người nước ngoài á thì cái cái security đối với họ nó không có ví dụ như người ta tuyển mình vào rồi <laughs> mình lỡ mình chạy qua nước rồi sao thì thật sự đó khoảng thời gian khá là khó khăn um, em rất là stress nhưng mà em không có dám gọi và nói với ba mẹ tại vì ba mẹ thì em sợ ba mẹ buồn mà ba mẹ đã vậy còn có kỳ cuối nữa mà bây giờ em mà nói vậy thế nào ba mẹ em cũng ép em đi vào nên lại không có dám nói rồi mình không có một cái chỗ nào để mà mình thải ra hay tỏa ra đó cái là em tỏa ra theo một cách khác bộc ra theo một cách khác đó là mình trở nên aggressive hơn mình trở nên nóng nảy hơn mình cọc tính hơn giống như hồi trước em ở trên nhà như là con bé em họ em thì em kiểu như biển Nguyệt lúc đó chắc em như bài chầm lũa luôn á nhiều <laughs> cũng khó hết nên em nghĩ giờ em nghĩ lại thì em cảm thấy có hơi khá có lỗi với nhỏ em họ em nhưng mà đúng thì là lúc đó là tại vì mình bị stress quá mà mình không có cách nào để mà mình release ra thì mình lại release theo cách cách đó ờ, nên là đó là thật sự là một khoảng thời gian khó khăn đối với em mà em nghĩ là trong trong cái khoảng đại dịch đó thì thì mọi người đều đều đều đều gặp khó khăn hết yeah. Dạ. ừ. Thế xong làm sao để tìm được cái công việc hiện tại em đang làm? Thì, ờm, à, nói chung á là em trong cái khoảng thời gian đó, cô trong cái khoảng thời gian mà em còn đang học năm cuối thì may mắn là em kiếm được một cái công việc, nói chung là chỉ là part-time thôi, ở trường em. Thì cái công việc đó đó là giống như là em hỗ trợ sinh viên, giống như em gọi điện tới những cái bạn sinh viên, à, du học sinh của trường hoặc sinh viên bản xứ mà những cái bạn mà bị ảnh hưởng bởi dịch covid về mảng như là tài chính là về mảng học tập nó khi các bạn bị ảnh hưởng các bạn áp quýt thì em liên lạc với bạn những các bạn đó thì um, nói chung là nhờ cái công tuy là part time thôi nhưng mà nó cũng giúp em trang trải được một phần cái cái cái cuộc sống của bản thân và khoảng thời gian đó mình cũng không có miếng nói ma mẹ à, quá nhiều là con đang gặp vấn đề về tài chính hay chẳng hạn nhưng mà nhờ kiếm công việc đó thì em cũng cũng trang trải được bản thân khá là nhiều thì um, em um, nói chung là khi mà mình nói chuyện với những cái bạn sinh viên đó đó mình cảm thấy là à ở ngoài có rất nhiều người gặp những cái trường hợp những cái situation mà hoàn cảnh mà nó còn khó khăn hơn mình rất rất là nhiều là giống như em đợt đó là em nói có một bạn sinh viên của em á là bạn là người Myanmar thì em không biết chị Hằng có nhớ không nhưng mà khoảng mấy năm trước hay là một, một năm ngoái á, là Myanmar nó có gặp về cái biến cố về chính trị thì đất nước rất là hoảng loạn thì khi mà mình nghe bạn trải lòng bạn cho mình á mình cảm thấy tụi em nói không em thực sự cảm thấy rất là sốc tại vì mình không có nằm trong hoàn cảnh đó và cái cái chuyện mà mình đang trải qua đó không có là gì so với cái chuyện mà bạn đang trải qua hết nên là em cảm thấy là à mình cái công việc của em làm rất là ý nghĩa tại vì em có thể giúp được các bạn em có thể nói chuyện với các bạn thứ nhất là một cái là để các bạn trải lòng ra với em và ngoài ra cũng uh, giúp uh, nói chuyện với trường là để mà giúp đỡ hỗ trợ bạn trong có khoảng thời gian bạn học thì um, em cảm thấy là công việc rất là ý nghĩa và rất là vui um, nhưng mà chị chị cũng có thể sẽ hiểu được là cái stress mà cái cái công việc nó mang lại đó là mình đã đang stress rồi xong rồi bây giờ mình còn đi nghe thêm rất nhiều chuyện stress khác nữa rồi nói chung là mình không có biết lại không có biết xả đi đâu nên là lúc đó đúng nghĩa là em khi mà đi làm á, thì mình lại lúc lúc nào phải cười với các bạn nhưng mà khi mà khi mà mình tắt cái công việc rồi mình ra mình lại cảm thấy là khó chịu cảm thấy rất là big group rồi mình lại rất là nóng nảy nhưng là em nghĩ là do cái tính chất công việc á nên là cái chỗ làm của em á ờ, hay kiểu như cứ cách tuần á là sẽ mời à, những cái counselor và những cái chuyên gia về tâm lý để mà nói chuyện với tụi em rồi nhờ đó mà em mới học được cái cách là à, à khi mà mình gặp những cái trường hợp như vậy thì mình nên giống như là mình sau khi mà mình nói chuyện với các bạn á mình gặp những cái trường hợp quá intense thì mình cứ đi nói chuyện với manager của mình để giải tỏa ra để mà khi mà sau khi mà mình nghe xong á coi như mình đi mình mình quên luôn như vậy um, rồi bên đó còn họ còn chỉ em á là khi mà gặp những trường hợp như vậy sau khi mà đã là nói chuyện xong á thì mình nên step ra khỏi cái cái cái cái working environment của mình mình đi ra ban công mà rồi mình uh, nhìn trời nhìn mây nhìn đất gì á rồi à, mình uống trà hay là mình đi đi bộ hay gì đấy nói chung là mình để cho cái tâm trí mình nó nó thoải mái ra thì um, sau đó thì em em em học được cái cách là mình cũng nên là đồng cảm nè mình nên cảm thông với lại à, mọi người nhiều hơn tại vì mỗi người nó sẽ có một cái hoàn cảnh khác nhau mình không có không có biết được cái câu chuyện của người ta là gì thì nhờ những cái kỹ năng những cái bài học mà em học được từ cái công việc này thì sau đó thì em à, mới gặp lại người thầy của em thầy thầy phó hiệu trưởng mà đợt em làm đó thì thầy à, bây giờ thì sau khi mà cũng mọi thứ nó bắt đầu úp mình ra rồi á thì thầy mời em về lại làm retreat thì nó nó là tại sao mà bây giờ em em em có cái công việc hiện giờ là công việc full time và công việc của em là cũng là giúp đỡ hỗ trợ những các bạn sinh viên Việt Nam khi mà các bạn qua học tại trường của em chúc mừng em, <laughs> chúc mừng em cuối cùng cũng đã <laughs> có việc làm. <laughs> Ờ, thì chị thấy là cái câu chuyện mà em vừa kể ấy, nó nó có một cái phần mà chị thấy là rất nhiều người, kiểu như, nhầm tưởng ấy. Ví dụ như với cá nhân chị nhá, chị luôn lấy cái hình tượng là khi mà em là một bác sĩ phẫu thuật rất là giỏi, em có thể phẫu thuật cho hàng nghìn người nhưng em không thể tự phẫu thuật cho em được. Chắc chắn là em không thể tự nằm trên bàn mổ rồi em lấy dao kéo em mổ người em ra được và dạ. đấy là một cái hình ảnh mà chị luôn nghĩ là mình có đi giúp rất nhiều người nhưng mà mình vẫn luôn cần sự giúp đỡ ấy và chị cũng có quen với rất rất nhiều các bác sĩ tâm lý hay là therapist hay là những cái người mà làm gọi là social worker về công tác xã hội ấy thì họ luôn có một người để mà họ có thể xả ra tại vì là cái cái cái công việc của mình là cái công việc mà mình mình không thể đoán trước được là cái vấn đề của cái người đến gặp mình sẽ là gì có thể là những cái thứ rất lớn mà mình chưa bao giờ từng trải qua giống như em nói là về Myanmar về cái đợt đấy là cũng có chính trị rồi là có cả protest các thứ ấy rồi có thể có những cái chuyện mà còn lớn lớn hơn rất là nhiều nữa nhưng mà chị cảm thấy rất là vui và rất là may ở vì trường em cũng cũng đã đã có cái người để mà em có thể nói chuyện em có thể giải bày nó ra ấy bởi vì không giải tỏa được cái nguồn năng lượng đấy thì nó sẽ rất là mệt mà nhiều khi mọi người không hiểu ấy mọi người nghĩ là Việt Nam hay có cái câu là ăn cơm nhà vác từ hàng tổng ấy <laughs> có nghĩa là mình chỉ đi giúp những người khác thôi chứ mình không giúp được bản thân <laughs> mình ấy kiểu như vậy thì chị thấy là cái đấy là một cái cái rất là hay và cũng cũng là một một phần mà chị muốn nói đến với các bạn mà đang là nghe cái chương trình của mình ấy nếu như mà các bạn cảm thấy là cần sự giúp đỡ và cảm thấy là mình mình không có cái cách nào khác ấy thì cứ mạnh dạn để mà nói chuyện với mọi người đi bởi vì là chỉ cần một người ngồi lắng nghe mình thôi là như thế là cũng cũng đã rất là chia sẻ và mình đã cảm thấy vơi đi rất là nhiều những cái nỗi căng thẳng của mình rồi. Dạ đúng rồi. Ừ. Thì um, em em thấy là em của ngày hôm nay ấy so với cái lúc mà trước khi em sang Úc thì khác nhau như thế nào? Um, em nghĩ là em, em của ngày hôm nay á thì chắc chắn là trưởng thành hơn rất là nhiều và nhờ những cái bài học mà em có được trong cái khoảng thời gian mà em ở à, cách suy nghĩ nó cũng chín chắn hơn à, cũng nói chung là hồi trước á thì cũng rất rất là à, vì vì em à, nói chung cũng phải là nổi loạn nhưng mà tại vì em em rất em em không có thích cái sự áp đặt của ba mẹ á em thích làm những cái gì mà mình thích và những cái gì mà mình muốn nên là nhiều lúc em um, cũng có có cãi lời ba mẹ nhưng mà bây giờ thì khi mà mình đi rồi khi mà mình xa ba mẹ rồi á thì mình lại lại rất là nhớ ba mẹ mình lại rất là thương và mình rất là muốn nghe được những cái lời mà ba mẹ la mắng đó um, <laughs> thì um, em nghĩ là em trưởng thành hơn rất nhiều và em hiểu được là những cái gì ba mẹ em làm cho em là ba mẹ em thương em rất là nhiều um, tuy là có thể là do khác thế hệ nhưng mà ba mẹ thì đương nhiên là cuối cùng vẫn chỉ muốn tốt cho con cái mình thôi nên là em em hiểu được ba mẹ em uh, nhiều hơn khi mà mình xa ba mẹ mình thì em nghĩ là em trưởng thành hơn cái mặt suy nghĩ rất là nhiều và em cũng cũng cũng học được rất là nhiều thứ khi mà em ở nước úc giống như là em đi úc để mà em khẳng định bản thân mình cho ba mẹ biết thì em cảm thấy là à em cũng đã làm được rồi em cũng đã cho ba mẹ em biết là thấy được là à em tự lo được cho bản thân mình em cũng biết được là em muốn gì và khi mà em làm cái chuyện mà em muốn chuyện mà em thích đó thì em sẽ fly mạnh hơn trong cái môi trường đó em sẽ đạt được những cái thứ à, mà mà mà em biết thì thì đó là cái mà em thấy à, ngoài ra chắc em nghĩ một cái nữa đó là cái cái sự giống như hồi nãy em nói cái sự cảm thông nhiều hơn như là mình biết nghĩ cho người khác nữa và đương nhiên mình cũng cũng cũng biết uh, chăm sóc bản thân mình cũng biết là mình sẽ quan tâm tới bản thân mình nhưng mà mình cũng biết cảm thông nhiều hơn tại vì khi mà học ở bên này á à, mình tiếp xúc với nhiều người đến từ rất là nhiều cái nền văn hóa khác nhau và mình biết là à đối với những cái người này thì mình nên tiếp xúc như thế nào mình sẽ nên đối xử cách như thế nào giống như em không biết giống như là mình coi mấy cái phim Ấn Độ á chị thì à, mình sẽ thấy là mấy cái người Ấn Độ khi mà họ kiểu giống như là họ lắc đầu mình lại tưởng giống như giống như người Việt mình thì tưởng lắc đầu là lắc đầu nhưng không thực ra họ lắc đầu là họ họ họ họ đồng ý họ say yes thì em mới hiểu được nghĩa là mình hiểu được cái văn hóa của họ và mình cũng hiểu được cái cách mà họ nói chuyện cái ngôn ngữ của họ nói chuyện thì mình cảm thông hơn kiểu như là compassionate với lại mình mình mình empathize hơn đối với với cái văn hóa của họ và đối với cái hoàn cảnh của những cái người khác Ừm. <laughs> Chị vẫn chị chị chị biết cái cái cái của Ấn Độ là lắc đầu có nghĩa là đồng ý ấy, <laughs> nhưng mà khi mà nói chuyện mình vẫn cảm thấy rất là khó chịu. <laughs> Kiểu, người ta không người ta không đồng tình hay là người ta đang thái độ gì với mình ấy. Dạ. Nhưng mà đúng là cái cái văn hóa nó là cái thứ mà nó tạo nên cái sự khác biệt của mỗi người ấy. Và chị nghĩ là khi mà mình đi du học cũng là mình đang muốn học hỏi thêm về một cái nền văn hóa mới mình muốn mở mang hơn ấy. Thì trong cái quá trình ở Úc thì em em có cái lúc nào em, mà em cảm thấy em bị sốc văn hóa không hay là có cái gì mà em chưa bao giờ ngờ tới nhưng mà bây giờ lại xảy ra không Um, em nghĩ thì em chưa có trải qua cái chuyện sốc văn hóa quá nhiều tại vì cái việc mà em ở là Tây Sydney thì phải nói là nó là một trong những cái vùng mà kiểu như là đa văn hóa em nghĩ chắc là nhất thế giới luôn á tại vì cái cái giống như là cái khu người Việt mà lớn nhất ở nước Úc thì nằm hai cái vùng Tây Sydney của em rồi ừ. ngoài việc ra nó còn có văn hóa như là Nhật nè Hàn Quốc nè rồi uh, Nepal nè nên là nó rất là đa văn hóa nên là em qua đây lúc mà hồi đầu á em qua đây em nói thiệt là em nghĩ là bên này không có có gì hết nên là em rinh mì gói em rinh đủ thứ em rinh uh, tương ớt tương cà mà kiểu cái dạng mà ở bên Việt Nam mình á em nghĩ là nó không có rồi em cũng rinh cà bông rồi uh, cơm cháy đó kiểu đủ thứ nhưng mà khi mà em xuống thì người việt á thật sự là cái gì nó cũng có không có gì thiếu hết mình trao mà nó vẫn còn có nữa không có thiếu một cái gì nên là em qua em cảm thấy không có bị sốc văn hóa về nhất là về cái mảng đồ ăn khi mà đến cái khu người việt là thật sự họ mở câu đầu tiên là họ nói là họ nói tiếng việt với em rồi em em mới là sốc cái lúc đó là tại sao họ lại nói tiếng việt với em à, đồ ăn thì cũng khá là ngon nói chung là đương nhiên là không có so sánh được với lại việt nam mình nhưng mà nó cũng khá là ngon chỉ có những trái đặc biệt nó nó ở bên này có ốc luôn nha chị, nhưng mà nó đương nhiên nó không ngon bằng ốc, cái kiểu ốc của Việt Nam mình, nhưng nghĩ là nó cũng có. Nếu là lâu lâu mình thèm quá thì mình ra mình ăn. Thì, ờ, rồi về ngôn ngữ thì em nghĩ là sốc thì hơi sốc chuyện ngôn ngữ một tí, đó là tại vì giọng Úc nghe khá là khó, đặc biệt là những người lớn tuổi á, họ nói cái giọng nó càng nặng hơn và càng khó nghe hơn. Hồi đầu em mới qua em cực kỳ sợ nghe điện thoại, hay là kiểu như người ta hay kêu là à ơi giờ mày khô lên cái đâu có số nào đó thì mày sẽ được giúp đỡ gì đó em thật sự rất là sợ khô lên <laughs> điện gọi điện tại vì ở ngoài đã khó nghe rồi mà ừ. khi mà trên điện thoại chắc chắn nó sẽ còn khó nghe hơn nữa là hồi đầu em lúc việc em rất là tránh nghe điện thoại và nếu mà có bị nghe điện thoại là thật sự là em không hiểu ta nói gì em không nghe được ta nói gì hết um, nhưng mà giống như chị nói sau khi mà em làm cái công việc mà em uh, gọi điện á thật sự là hả em đúng nghĩa là phải overcome với bản thân mình nóng để mới có thể ra, ra, xin vô cái chót đó tại vì đó không nghe được rồi và bây giờ còn phải nghe từ rất nhiều quốc gia nữa tại du học sinh nữa mà sẽ đến từ nhiều quốc gia nhưng mà nhờ công việc đó mà bây giờ thì em không có sợ nghe điện thoại nữa tại vì em đã làm một khoảng thời gian em cũng đã hiểu được và em cũng đã dễ dàng overcome cái cái cái cái nỗi sợ đó thì về sốc văn hóa thì có những cái nhưng mà nó cũng không phải là quá nhiều và nó cũng không phải là gây một cái cú sốc nào đó quá lớn Ừ. Chị nghĩ thế là cũng là một điều may mắn hoặc là cũng có thể là em hòa nhập nhanh với mọi người ấy. Chị nghĩ như vậy và kiểu như cái cái cái cái môi trường xung quanh của mình nó nó tạo nên cái sự sốc văn hóa rất là nhiều. Nhưng nếu như mà em ở xung quanh toàn là người úc đi <laughs> thì nó sẽ là một cái thứ gì đấy rất rất là khác biệt nhưng mà còn nếu mà em ở chung với cả rất là nhiều cái bạn từ nhiều nước trên thế giới khác nhau ấy như Hàn Quốc hay là Nhật Bản như em vừa nói thì chị nghĩ là cái sự đa dạng văn hóa đấy nó làm cho mình bớt nhớ nhà ấy. bởi vì nhiều khi mình mình nhìn thấy là à cũng có người châu Á nên là mình không phải là duy nhất ở đây <laughs> mình không phải kiểu lạc lõng ở đây ấy dạ, đó, với kiểu rồi. cái mà cái mà em nói về cái cái cái ngôn ngữ khác biệt đấy thì chị tạm gọi là bây giờ em đang có một cái gọi là flexible ear tại vì cái đấy nó là một cái thứ mà nó làm cho mình đồng cảm hơn với mọi người ấy và nhiều khi chị nghĩ là ở Việt Nam mình sẽ hơi khó ở Việt Nam mình thích là ừ phải nói cái như thế này của người Hà Nội là phải nói giọng Hà Nội đúng không người Sài Gòn phải nói giọng Hà Sài Gòn <laughs> ba mẹ chị vô Sài Gòn là không hiểu một cái gì hết <laughs> chị vẫn nhớ là có bắt đầu từ ngày xưa là ba mẹ chị vô Sài Gòn xong rồi là có một cái à, có một đứa em họ chị biết xong nó kêu là nó mới đi trích ngừa về ba mẹ chị kêu là đi trích ngừa là đi đâu hay xong rồi chị ngồi chị nghĩ chị biết là là kiểu như ngừa là phòng phòng bệnh các thứ và đi trích là đi tiêm ở ngoài Hà Nội cái đó là kiểu đi tiêm phòng ấy <laughs> xong rồi đấy chị bảo là kiểu mọi người ngay lập tức là mọi người phản kháng luôn về cái chuyện là tao không hiểu tao sẽ không nghe nữa ấy. nhưng mà nếu mà mình chịu khó một chút mình động não một chút thì mình sẽ hiểu và mình sẽ nhiều khi nhiều khi mình không hiểu mình có thể đoán được ấy và chị nghĩ là đấy là một cái yếu tố mà rất là quan trọng khi mà mình sang một cái nước mới và chị nghĩ học ở Việt Nam thì trừ khi em học kiểu siêu giỏi và em đi thi khoảng 9.0 IELTS thì em mới có thể gọi là master cái phần language của mình được nhưng mà nếu mà mình chỉ tầm 6 7 chấm thì sang cái nơi cũng cũng sốc đấy tại vì là cái <laughs> anh Úc và anh Anh ấy nghe thì hay đấy <laughs> nhưng mà hơi khó hiểu thực sự là rất khó hiểu ở thời gian đầu yeah. Dạ. ấy ừ yeah. Dạ. thì các các bạn sinh viên mà em làm việc cùng ấy có gặp vấn đề với ngôn ngữ như thế không um, có như vậy chắc chắn tại vì em nghĩ là sinh ờ, ở, bên Việt Nam á thường là mình học theo cái dạng cái Anh Mỹ Ừ. đa phần là học Anh Mỹ nên là các bạn có thể nghe và nói liên lát Anh Mỹ nhưng khi mà các bạn qua đây á Anh ít nói vào khó nghe và cái giọng út nó còn đặc hơn cái giọng anh anh nữa ừ. à, nên là đa phần là các bạn đều có đều gặp cái vấn đề đó nhưng mà thì em cũng đều giúp đỡ các bạn sinh viên mà do trường có những cái dịch vụ để mà giúp đỡ các bạn du học sinh để mà các bạn có thể um, cải thiện à, cái vốn tiếng Anh của mình improve cái English skill nè rồi à, để nói chung là ở trong trường cũng có rất là nhiều cái câu lạc bộ và các bạn em cảm thấy giống như em nói chị bên này nó đa văn hóa đa chủng tộc á nên là mọi người út bình hơn với một cái nền văn hóa mới và một cái một cái con người mới một cái gì đó khác biệt hơn với mình và mọi người bên đây cực kỳ thân thiện em luôn nói với các bạn sinh viên mình là mình đừng có sợ đừng có ngại là bị người ta chết cái tiếng anh của mình mà mình qua đây để mình học mình qua đây để mà mình cải thiện cái tiếng Anh của mình và mọi người bên này người ta đều hiểu hết nên người ta không có kiểu là là là người ta không cực thị người ta không kỳ thị mà người ta một thích thú tại vì người ta có thể chỉ cho mình những cái slang cái từ lóng mà mình mà của úc thì sau đó thì em thấy khi mà đã sau đó khi nói chuyện với các bạn sinh viên kêu các bạn đừng có ngại các bạn đừng có cảm thấy sợ khi mà phải nói sai vì mình nói sai thì người ta sẽ chỉ mình thì mình mới học hỏi được mình mới improve được các bản thân thì sau đó thì các bạn đều đều cố gắng và em thấy là các bạn khá là thay đổi và khá là tốt ừ. chị cũng thấy cái đấy là một cái cái cái tốt đấy tại vì kiểu nhiều khi speaking ấy cái cái nói của mình mình mình bị sợ ấy tại vì ví dụ như là mình sợ người ta không hiểu hay là mình sợ mình kiểu như <laughs> mình nói những câu rất ngu ngốc <laughs> xong rồi người ta lại cười mình ấy nhưng mà đương nhiên rồi bây giờ mình đang học ấy chị nghĩ là chẳng ai có thể gọi là bắt đầu mà nói một cách trơn tru được ấy, giống như một đứa trẻ con ấy mình cũng cần thời gian và mình mình phải chấp nhận cái sự nói sai ấy. chị cũng đang học thêm một ngôn ngữ nữa và mỗi lần mà chị nói chị vẫn <laughs> cảm thấy chị rất là ngu ngốc vì của nó rất là khó mình vừa phải vận dụng từ ngữ nhá rồi là chị chị đang học thêm tiếng đức mà cái ngữ pháp của Đức nó còn rất là lằng nhằng cơ nó nó không ừ. phải như tiếng Anh đâu nó cực yeah. Dạ. kỳ lằng nhằng là mỗi lần mà mình nói xong rồi kiểu thôi mình cứ nói đi sai cũng được nhưng mà đại ý là người ta hiểu mình ấy thì ít nhất là mình có một cái cuộc trò chuyện của hai bên ấy chứ nếu như mà cứ đóng mình lại thì sẽ rất là khó yeah. Dạ, đúng để mà mình có thể hòa nhập với một môi trường mới thì chị nghĩ là em làm việc trong cái môi trường mà với nhiều sinh quốc tế thì chắc là em cũng có rất là nhiều lời khuyên cho các bạn để làm sao hay là từ từ chính bản thân em mà làm sao để có thể hòa nhập được với cả một một môi trường du học mới đúng không? Dạ. Thì um, nói chung là em cảm thấy là các bạn nên tự tin thật sự tự tin nó rất là giúp ích cho các bạn rất là nhiều um, các bạn nên lúc nào nói chung là mình cứ tò mò đi mình nên có một cái tâm thế chủ động và lúc nào cũng tò mò nghĩa là mình qua mình không biết cái gì thì mình cứ hỏi mình cứ cứ hỏi tại vì ở bên này có một cái câu là no question is stupid question nhưng nó không có câu ừ. hỏi này là câu hỏi ngu ngốc hết á thì tại vì mình không biết thì mình mới hỏi mình hỏi mình hiểu thì mình sẽ improve cái bản thân mình nhiều hơn nên là các bạn cứ cứ tò mò cứ hỏi giống như là em, em cảm thấy là ở Việt Nam mình đó cái nền giáo dục nó nó nó hơi bị áp đặt cho sinh viên á nên là cái tư duy phản biện rồi cái tư duy mà mà tò mò của các bạn nó nó không có được tập từ hồi còn nhỏ nên là khi mà các bạn qua đây em đều đều khuyên các bạn là nếu có gì các bạn nên chủ động tìm hiểu nè chủ động hỏi nè tại vì cơ hội nó liên ở đó mình phải see cái opportunity mà nó có và mình phải phải phải kiểu như là mình cứ cứ cứ tự tin lên cứ à, học hỏi rồi ví dụ như là cứ hỏi người ta đi ở bên này khập nợ rất là thân thiện giống như á là em nhớ đó là hồi đầu lúc mà em qua đó à, người ta hỏi em á là à mày có muốn đi ăn market không thì em mới hỏi em lúc đó em rất là ngại em không có biết market là gì hết nhưng mà em cứ ừ <laughs> thôi tại vì em sợ sẽ bị biết rồi hơi ngu ngốc rồi mình không biết gì hết ra sau đó thì à, mọi người cùng đi thì à, mới đi tới cái McDonald thì cái tụi nó ủa cái này là McDonald mà thì tụi nó mới nói là à Maccas là McDonald ở bên úc các chị nó người ta rất thích kiểu như là rút ngắn cái từ là giống như là họ rất là thích sốt tầm giống như là barbecue á thì gọi là barbie rồi giống như là hả afternoon á thì gọi là oval sao mà em em cảm thấy là nó nên là cái khi mà mình qua đây ngoài cái từ là mình không có nghe được cái tụi Úc nó nói cái gì á mình còn ừ. kiểu như mình không hiểu nó nói cái gì nữa tại vì họ nó dùng những cái từ lóng cực kỳ lóng như cái kiểu nói như vậy giống như nếu mà thử oh, do you wanna go Barbie à, em, em sẽ nghĩ là cái con búp bê mới chứ không có nghĩ là đi đi, <laughs> ừ. đi ăn đồ nướng hay barbecue gì đâu đó nên là um, em luôn mong á là các bạn à, cứ chủ động tìm hiểu học hỏi gặp các bạn dân bản xứ đừng có ngại các bạn không có chết gì mình đâu khi mà nhờ mà mình à, nói chuyện với những cái bạn đó mình mở lòng mình cởi mở kết bạn với họ thì mình sẽ hiểu rõ hơn về cái văn hóa của nước úc như thế nào thì các bạn sẽ dễ hòa nhập hơn rất là nhiều yeah. Dạ. ừ đúng chị thấy là phải cởi mở với kiểu đừng có sợ ấy ờ, đương nhiên là nói những cái chuyện đừng sợ nhưng mà chị nghĩ là đi du học mình tự tin là một chuyện nhưng mà nhiều khi mình phải cẩn thận ấy thì mình ở nước ngoài thì cũng có rất là nhiều những cái thứ mà mình không thể biết trước được ấy và sang cái nơi thì mình mình cởi mở <laughs> nhưng mà mình vẫn phải cẩn thận không phải là không phải là naive không phải là kiểu ngây thơ ấy sang đây xong rồi là vì chị nghĩ là đi du học thì nó cũng có rất là nhiều chuyện có thể xảy ra ấy và khi mà mình ở một nước rất là xa mình chỉ có một mình mình thôi ấy thì sẽ rất là khó để mà nếu mà vượt qua cái khủng hoảng gì cả thì chung là rất là may cái đợt covid vừa rồi là <clears throat> em cũng đã có người giúp đỡ và ít nhất là có tiền được một cái công việc mà gọi là tạm lấp đi cái khoảng thời gian <laughs> thế cho chị hỏi là đến bây giờ bình thường khi mà em gặp một cái vấn đề gì mà stress trong công việc hay là stress trong cuộc sống ấy thì em làm thế nào để mà em đối diện với nó um, em khi mà gặp một cái vấn đề gì mà khó khăn á bây giờ thì em luôn đối mặt với nó bằng một cái suy nghĩ một cái à, nói chung là một cái tâm thái rất là tích cực à, em luôn tìm ra nghĩa, nghĩa là nếu mà mình gặp cái vấn đề đó là nó là một cái bài học để mà mình có thể improve bản thân có thể make a better version of yourself thì em cảm thấy là giống như em không biết nữa chắc là cái cái lực hấp dẫn hay sao á khi mà mình kiểu như là mình suy nghĩ tích cực mình có những cái um, suy nghĩ tích cực thì mình nó sẽ hút lại những cái điều mà thành công may mắn hoặc là những cái điều mà hạnh phúc đến với mình nhiều nó nó tốt hơn giống như là ví dụ như mình suy nghĩ tích cực đó thì mình sẽ nghĩ là à mọi chuyện rồi sẽ qua à, mình chỉ cần cố gắng rồi hoặc là mình cố gắng nhiều hơn nữa một chút nữa rồi chuyện tốt nó sẽ đến thì nói chung là mình cứ tiếp tục tiếp tục tiếp tục thì dẫn đến là à cái thành công đến với mình còn nếu mà khi mà em gặp một vấn đề gì đó mà em suy nghĩ tiêu cực em nghĩ là thôi kiểu này là thôi rồi mình, không có làm được nữa mình cho dù mình có cố cỡ nào nó chắc cũng không có không có thành công đâu thì mình bỏ cuộc giữa chừng mà khi mà mình đã bỏ cuộc giữa chừng rồi thì thật sự không bao giờ có thể đến được cái thành công cả nên là em luôn cho mình một cái tư duy tích cực và đối diện à, với mọi thứ ví cái cánh cửa này nó đóng lại thì chắc chắn sẽ có những cánh cửa khác nó mở ra nên là mình cứ suy nghĩ tích cực về phía trước rồi chắc chắn sẽ có một cái cánh cửa tốt nó mở ra cho bản thân mình thì đó là đó là em luôn luôn suy nghĩ theo cái hướng như vậy ừ rồi rất là cảm ơn em đã chia sẻ vì chị nghĩ là cái đấy nó nó phải là một cái thứ mà mình lặp đi lặp lại ấy. bởi vì là giống như em em vừa mới nói thì chị nghĩ là lúc mà lúc mà em stress ấy chắc là em vẫn luôn nói với bản thân em là cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra đúng không <laughs> kiểu như là ừ. niệm thần chú á dạ. <laughs> đúng cái kiểu dạ, là đúng niệm rồi. thần chú ở ngày xưa luôn dạ đúng rồi đấy thì nó cũng là một cái câu mà kiểu để động viên bản thân đấy mình mình cứ tập trung vào những gì mình đang làm tốt nhất có thể và mọi chuyện thì nó sẽ đến hoặc là kể cả nó không đến thì ít nhất là mình mình không cảm thấy là mình mình bị gọi là chị không biết dùng từ gì nhưng mà mình mình không cảm thấy mình mình bị bế tắc ấy kiểu như vậy thì mình cũng có một cái câu là mà động viên đến bản thân thì à, nếu như mà em được nói một câu gì đấy với bản thân em sau gần 5 năm đi du học ở Úc thì em sẽ nói gì? À, em nghĩ là nếu mà em được nói với bản thân em thì giờ thì chắc là em sẽ em sẽ vỗ vai <laughs> mình và nói chung là nói là cũng well done tại vì em đã survive được đặc biệt là survive được cái khoảng thời gian covid đại dịch trong thời gian vừa rồi um, em thật sự khi mà bước đi trước khi mà em qua úc á, thì tự nhiên mình cũng có một cái suy nghĩ tích cực là à, nhưng mà mình thật sự vẫn không biết nghĩa là mọi thứ nó vẫn ẩn luôn đối với mình đương nhiên là mình cũng đã có chuẩn bị về mặt tài chính mình làm đủ mấy cái thuyết trình đó như kiểu mình biết rõ lắm nhưng mà thật chứ là vẫn có rất là nhiều thứ mà mình không thể nào mà mình lên được cái plan cho nguyên một cái khoảng thời gian mình đi học được thì um, em cũng cảm thấy là bản thân mình trong cái khoảng thời gian đi học vừa rồi gần 5 năm này em cũng đã cố gắng hết mình em cũng có làm được hết mình em cũng đã step ra được cái comfort zone của bản thân để mà cởi mở hơn làm quen hơn được rất là nhiều người um, có những cái khó khăn hay những cái sốc văn hóa gì dù nhỏ hay lớn thì em cũng có luôn một cái thái độ tích cực trong những cái công việc trong những cái khoảng thời gian đó và nhờ như vậy mà em ngày càng tu, tiến bước đi lên hơn thì hiện giờ đương nhiên em không biết tương lai nó sẽ như thế nào à, vì em nói chung cũng cũng còn trẻ cũng đang mới đi làm thì nhưng mà em nghĩ là um, tương lai mình không biết như thế nào nhưng mà mình cứ luôn giữ cái tâm thế đó luôn giữ cái tâm thế là mình luôn cố gắng mà mình luôn tích cực và nếu mà có cái chuyện gì xảy ra nghĩa là em, em luôn có một cái câu nghĩ là everything happen for a reason cái chuyện này đóng lại thì sẽ có cái cửa khác nó sẽ sẽ mở ra cho mình thôi thì mình cứ mang cái tâm thế đó và mình mình đi tiếp bước tiếp trên cái khoảng cái, cái, cái khoảng thời gian mà mình ở yeah. Dạ. ừ. em có plan gì cho bản thân em trong khoảng năm 10 năm nữa không hay em có hình dung ra là trong tương lai em sẽ là người như thế nào hay em sẽ đang làm gì không um, Em thì nói chung là em cũng không có miếng quá, kiểu như là, mình cũng không có muốn lên kế hoạch chi tiết quá cho cái bản thân Ừm. mình. Nhưng mà em cũng đương nhiên là cũng muốn là, ờ nói chung cũng em không biết là có quá là ambitious hay không, nhưng mà em rất là muốn chứng minh cho được giống như là, cho cho nước Úc hoặc là cho người nước ngoài thấy được là cái người Việt Nam mình họ có khả năng làm những gì. Vì Ừm. Không, có khoảng thời gian em học ở Úc á, em cảm thấy là người Việt Nam, những cái người Việt mình cực kỳ giỏi và cực kỳ tài năng và họ lại rất là chăm chỉ. Và em muốn ngoại bản thân mình cũng muốn khẳng định khẳng định là người Việt Nam tài năng như thế nào và mình cũng muốn giúp đỡ cho cái thế hệ sau là các bạn tự tin hơn và bản thân mình và các bạn là người Việt các bạn có thể kiểu giống như là cũng à, ờ, biết đi khi mà các bạn đi học ở úc các bạn cũng có thể thể hiện cái bản thân mình là người việt và các bạn kiểu như là mình giỏi như thế nào và mình đạt được những cái thành công gì thì à, đó là tại sao mà em làm cái công việc hiện tại của em và em mong là nhờ cái công việc này mà em có thể đạt được cái mục đích đó vẫn chưa biết là mình sẽ đạt như thế nào nhưng mà mình cũng ước mơ là như thế và mình cũng muốn khẳng định cho cho mọi người thấy là người à, Việt tài năng như thế nào ở ở một cái đất nước khác. Cảm ơn em đã chia sẻ một mục tiêu. Thật ra chị nghĩ cái đấy nó không, gọi là, quá xa vời đâu, nó nó có thể thực hiện được ấy. Mà khi mà em chia sẻ cái đấy thì trong đầu hiện ra một câu hỏi. <laughs> Chị xin phép được hỏi nếu như em không muốn em có thể không trả lời nhá. <laughs> Dạ. Ừ, ở thời điểm hiện tại ấy, em có tin là em đang làm cái thứ khác biệt và em có tin là em đang em đang tự thuyết phục bản thân mình là em em là một người Việt rất là giỏi và rất bản lĩnh ở nước Úc không? À, em vẫn chưa hiện giờ tại cái thời điểm của bản thân thì em vẫn chưa nghĩ em là một người Việt giỏi và bản lĩnh. Nếu mà chị nói em là một học nếu mà hồi trước á nếu mà chị hỏi em là em là một học sinh giỏi và bản lĩnh việt giỏi và bản lĩnh thì chắc chắn em có thể khẳng định điều đó Ừ. tại vì trong khoảng thời gian học sinh thì em đã làm rất là nhiều thứ và em cũng có đạt được một vài những cái achievement tại trường em em có thể khẳng định cho ở lúc mà em là học sinh em có thể khẳng định với trường mình là du học sinh việt có thể làm được những gì và giỏi như thế nào và để cả đến cả hiệu trưởng là hiệu phó của trường em có thể biết tới um, em và kể cả khi mà họ nghĩ tới du học sinh việt là họ nghĩ tới em đầu tiên ở trường ừ. em thì em nghĩ là với là học sinh thì em có thể đạt được cái chuyện đó nhưng mà hiện giờ khi mà đã em đã ra ngoài rồi đương nhiên là cái môi trường ở trường học với lại môi trường ở ngoài nó khác nhau rất là nhiều nên là em hiện giờ với là một cái người đang làm việc tại úc thì thật sự em vẫn chưa phải là một người giỏi và chưa phải là một người bản lĩnh tại vì đã có rất là nhiều anh chị nè đi trước và đã đạt được những cái thành tựu và thành công rất là lớn nhưng ừ. mà em cảm thấy là mỗi người sẽ có một cái ước mơ nè, mỗi người có một cái cái cái cái cái nguyện vọng của bản thân mình. Thì có thể là cái mà em cảm thấy là em giỏi, cái cái ước mơ mà em đạt được á, đối với người khác có thể là à, họ nghĩ là à, nó chả là cái gì hết. Nhưng mà có thể là em chinh phục được bản thân em và em giúp đỡ được những người khác mà họ cũng như em, họ cũng tốt họ cũng uh, giỏi họ cũng giống như là thể hiện bản lĩnh được ở trên cái đất nước này thì em nghĩ đó là cái mà em cảm thấy là em thành công và em cảm thấy rất là vui nếu mà trong tương lai em có thể làm ờ thế em <laughs> em còn thiếu cái gì để có thể trở thành một người giỏi và bản lĩnh <laughs> như những gì em vừa mô tả <laughs> nói chung là em em nghĩ là em cần phải có một cái quan hệ tốt nè một cái mối quan hệ tốt em cũng phải cần học hỏi rất là nhiều vẫn phải biết cách để giống như là mình à, làm việc làm sao rồi mình đối nhân xử thế như thế nào tại vì đối đối, đối kiểu như mình interact với học sinh nè nó sẽ khác khi mà mình đi ra ngoài mình ừ. mình, mình tạo mối quan hệ với những người khác rồi để mà thẳng để mà giúp đỡ bản thân em mà cũng giúp đỡ những cái bạn sinh viên Việt Nam hoặc là những người Việt Nam qua bên này thì em cần có một cái mối quan hệ rộng không chỉ ở Việt Nam mà phải có bên úc nữa nên là em nghĩ là đó đó là một trong những cái một trong những cái nha mà em thiếu mà em cần phải cố gắng hơn nhiều để mà có thể giúp bản thân mình và giúp cả những cái người bạn Việt Nam mà đang sắp qua đây nữa. Rồi, cảm ơn em đã chia sẻ. <laughs> Chị nghĩ hỏi hai câu đấy hơi khó. <laughs> nhưng mà <laughs> nhưng mà không sao bởi vì thật ra chị nghĩ là tại vì lúc nãy em có một vài từ em dùng chẳng hạn như em có thể survive ở nước Đức ấy à so, sorry survive ở nước Úc ấy thì um, survive nó là một cái từ chị thấy nó rất là mạnh kiểu như em phải chiến đấu để có thể tồn tại được ấy ở ở nước úc ấy và chị nghĩ là nó có thể là có rất là nhiều cái khoảnh khắc mà mình cảm thấy rất là mệt <laughs> nhưng mà mình vẫn mình vẫn cố gắng mình vẫn nỗ lực để mà mình có thể đạt được cái mục tiêu của mình ấy và chị thấy là cái đấy là một cái yếu tố rất là quan trọng và em cũng có nói đến một cái chuyện là các anh chị khác ấy có rất là nhiều thành công thành tựu ấy thì chị nghĩ là em đang chờ khi mà em làm một cái gì đấy và nó nó phải giống như kiểu nó có phải phải phải một cái certificate gì là ờ ừ, <laughs> mày đã hoàn thành cái A cái B cái C này ấy và mình cần nhìn thấy cái kết quả đấy rồi mình cảm thấy là là những cái gì mình mình đã làm được ấy là đã được người khác ghi nhận nhưng mà chị nghĩ là em có thể ghi nhận bản thân em ở thời điểm này tại vì là em đã làm được rất là nhiều thứ mà chị nghĩ là có rất là nhiều bạn Việt Nam sang và chưa làm được hoặc là các bạn đã dừng lại giữa chừng ấy thì như thế nó rất là tiếc nhưng mà chị thấy là em cũng đã đi đến cùng và em chiến đấu hết mình <laughs> vì cái mục tiêu của em và chị nghĩ là cái đấy cũng là một cái thứ mà rất là đáng ghi nhận em cũng đã tự vỗ vai bản thân mình em nói là well done thì đấy là một thứ mà chị thấy là rất là đáng để tự hào ở thời điểm này đương nhiên là ở trong tương lai thì chẳng ai biết điều gì có thể xảy ra đâu em yeah, dạ, đúng <laughs> trở thành những cái người gì đấy lớn dạ. hơn yeah. làm cái việc to tát hơn ở thời điểm hiện tại để chị nghĩ là là đã rất là ổn rồi và em có thấy tự hào về những gì mình đã làm được hay không đã thì em cảm thấy tự hào về những gì mình đã ừ. làm thật sự uh, giống như chị nói tương lai thì em không biết về ờ, được là nó sẽ như thế nào nhưng mà những cái gì khoảng thời gian mà em đã làm có được trong khoảng thời gian qua ở úc thì em um, tự hào vì mình đã làm được và có thể đối với những người khác đó là những cái achievement nó không là gì hết nhưng mà đối với bản thân em em đã overcome được cái bản thân mình thì ừ. em đã rất tự hào về cái bản thân của mình ừ rồi cảm ơn em chị thấy đấy là điều quan trọng nhất đấy là người khác thì không còn biết nghĩ gì nhưng mà với bản thân em em thấy như thế là là đủ thì có nghĩa là là đủ rồi tại vì mình không thể là làm vừa lòng tất cả mọi người được ấy Ờ, <laughs> rồi rất là cảm ơn chân hôm nay đã dành thời gian để mà chia sẻ với chị về câu chuyện của em Và chị nghĩ là những cái mà em chia sẻ nó rất là truyền cảm hứng Và nó có rất là nhiều những cái gợi ý nho nhỏ cho các bạn du học sinh vừa mới sang một cái đất nước mới và mình đang cần thời gian và mình cần có thêm một vài cái tips để mình có thể hòa nhập với <laughs> môi trường mới rất là nhiều rất là cảm ơn chân và chị chúc chân sẽ đạt được những cái gì mà chân mong muốn và chị nghĩ là sẽ đạt được thôi và cứ tự tin và em đang làm một cái công việc rất là ý nghĩa đối với không chỉ bản thân các bạn du học sinh Việt Nam mà chị thấy là cái cái ước mơ của em là để khẳng định trong với thế giới ấy là bọn mình giỏi như thế nào ấy cái đấy nó cũng rất là lớn rồi <laughs> Dạ, thì, à, em cảm ơn chị Hạnh rất là nhiều vì đã mời em tham gia được, à, cái podcast Du học chuyển lành ngày hôm nay để mà em có thể trải lòng với lại, à, cái câu chuyện kể với mọi người và kể cái câu chuyện du học của mình. Thì, à, mong là sau khi mà các bạn nghe được cái podcast này các bạn cũng sẽ có được những cái lời khuyên, cũng có thể có một cái nhìn chung về cuộc sống du học ở Úc như thế nào và các bạn có thể quyết định được bản thân mình muốn gì là các bạn có thể um, có một cái chuyến du học uh, thật ý nghĩa nè thật cái nhiều cái trải nghiệm vui vẻ và cũng có những cái à, bài học thật là tốt để mà mình có thể um, improve cái bản thân mình có thể cải thiện bản thân mình vì cái khoảng thời gian thu học thì thật sự là một cái khoảng thời gian những cái kinh nghiệm đó sẽ là life changing để <laughs> có thể thay đổi cuộc đời của các bạn và những cái bài học đó sẽ đi theo các bạn suốt cả cuộc đời của các bạn thì uh, cảm ơn chị Hằng rất là nhiều và cảm ơn mọi người ừ. rồi rất là cảm ơn em và cảm ơn mọi người đã lắng nghe hẹn gặp mọi người vào thứ tư của hai tuần tiếp theo tạm biệt các bạn có thể tìm thấy du học chữa lành trên các trang mạng xã hội như Facebook, YouTube, Instagram, Apple Podcast và Spotify. Mọi thắc mắc và chia sẻ xin vui lòng gửi về địa chỉ email du học chữa lành a gmail.com. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những số phát sóng lần sau.